Sống, sống, sống, sống, sống, sống, sống, sống, sống, sống, sống, sống, sống, sống, sống, sông rình à, bóng bóng nước ra đường thằng chiếu trần trần gian mà cong cong nát nát liệu linh bóng sinh cô ra là đỉnh tuyết bày ngang bắn. nhan cô về làm nữ dân nhan dâng lên ta rằng thuyền ai đổ bên cô tôi ban đêm cô ba nghe vang vòng tiếng chuông dô khoan khoan khoan dô khoan cô bước xuống khoan khoan hò khoan phanh phanh nhăn nhăn phanh phanh nhăn khoan khoan dô khoan phanh gai để khoan nơi hò khoan phanh ba mấy cầm khoan khoan dô khoan xin cô mà trắng khoan khoan hò treo về đêm khoan khoan dô khoan đèn dầm đèn sở khoan ơi dô khoan linh tàng trèo mình bắc chiếc cầu nôi cốt rất mẫu lên hò sôi mặt tròn ba ngắn cổ kia môi son mà phấn mì lết là sông thác thác than ngự trốn đi là

tây tổng tây hoài đi tây tổng tây hoài tổng cho tới đền thờ cô tư thánh xa hồi cung sắp tay con mái con lâm suối cung thật lời con lâm xuôi dáng đèn thánh xa hồi cung đệ tử con dâng ờ, bài ban tấu cung thỉnh mời cô sóng lục lục cùng thánh gia hồi cô bảy tiêu giao cũng thỉnh mời cô bảy tiêu giao long vân khánh ngồi thời gian qua thanh gia hồi nghe tiếng hát véo ngon cô tám cô đang lên non cô hai già thánh gia hồi cung cần mong trong đền trong vốn nguyên xưa cô cần mong đền trong chốn đồi cùng nơi phố ca. tùng bạch tùng đàn suối chúc chúc níu nô bạch tùng đàn suối chim đành vườn ruồi loan ca chơi giữa đường trình xứng người qua đền thành chân tĩnh

话。 lạ đẹp lùng mà người ở đâu ra sao trông cứ đẹp lạ trông đẹp lùng rõ ràng rõ ràng cô xin riêng rõ ràng cô xin riêng cô ở trong sòng cô mới ra tình tình là tình tranh nếu không linh ai dám gọi cô sứ thanh nhí trong sau lúc sinh thời sinh thời hồ cận sinh thời hầu cần mẫu vương giòn hà quan mắt âm dương lý lùi sóng tay cầm đàn cầm đàn luyện khúc lâm cung đàn luyện khúc lắm cũng gọi hồn sông nước dục lòng thế nhân kia cung thương cung thương gió chuyển đằng ngoài cho chí